Minimum. นะ cắn rồi không ạ đủ rồi rồi làm rồi phải làm vui làm qua đó Đây là bồi thì mình Claro.